Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu tuần thì xin chúc anh em có một cái nguồn năng lượng tích cực Để anh em có thể làm việc, học tập hiệu quả trong suốt một tuần nha anh em nhé Đầu game thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Rinchet, anh em Nguyễn Mạnh Tuấn và anh em Lê Thành Công Là các anh em mới đăng ký hội viên ở kênh Xin được chân thành cảm ơn các anh em Đợt này thì cũng có khá nhiều anh em là chuẩn bị thi học kỳ Thì tôi cũng xin chúc anh em mà chuẩn bị thi là thi tốt nha anh em nhé Đấy, anh em bận học thì anh em cứ tập trung vào học anh em học xong anh em làm việc xong thì anh em vào kênh tôi xem nhá giải trí thế thôi còn anh em đừng có vừa học vừa rồi vừa vừa vừa xem hoặc là anh em bỏ học anh em xem thì tôi cảm thấy rất là có lỗi thế nên là anh em ờ, học xong rồi anh em thi xong rồi anh em vào xem cũng được đấy clip thì nó vẫn ở đấy thôi nó cũng không nó cũng không có bị mất đi tôi cũng không xóa đi làm cái gì cả đấy clip vẫn ở đấy Đấy anh em học xong em cày phát cày khoảng chục clip giúp tôi <laughs> Thế là vui <laughs> Nha anh em nhá Tôi thì tôi cũng chỉ mong là clip nào tôi up lên cũng giống như cái clip hôm Chủ nhật Đấy, một cái clip mà tôi up lên mà phải nói là khá là thành công Trong ngày hôm qua Thành công cả về cái độ tương tác lẫn thành công về cái lượng view Và đặc biệt là thêm gần trăm người đăng ký mới Đấy, cái đấy nó là hay nhất <laughs> Rất là vui, rất là phấn khởi, đấy, rất là có động lực để làm cái công việc này Anh em ạ Rất là vui <clears throat> Ui rồi Thế này đi chơi cái gì Được đấy hai sao đầu game à Cho súng vào này Ơ tôi vẫn chưa biết chơi gì đâu nhá Nhưng mà cái trận này thì Xem ra cái bộ truyền thuyết này nó cũng khá là hay đấy Hay ho đấy Không có dust Spirit đúng không Không có dust Spirit Đồ này thì cũng Tôi cũng chưa biết chơi gì Đấy nhưng mà Trận này thì Không có đát Đấy là một cái cơ sở để chúng ta có thể nghĩ đến cái bộ như là bộ gót đỏ, gót sáu đỏ hoặc là bộ 9 Wario trong cái trận này. Rất là ok. Dạo này cũng sướng. Có nhiều uh, nhiều nhiều nhiều anh em mới vào biết kênh tôi. Đấy, nhiều người à, đăng ký mới, nhiều sắp mới. Rất là vui. Đấy vào game cái là có người nhận ra ngay. Đấy, thế mà tôi tôi cũng không biết đấy là anh em cũng không biết đến kênh tôi đâu. Thật sự là cái kênh này nó tồn tại tôi cũng phải chia sẻ với anh em là nó tồn tại được 3 năm rồi Và làm với auto chat hẳn hoi đấy nhá 3 năm rồi Đấy nhưng mà không phải ai biết Bởi vì là trước đây là tôi không biết cái cách sell cái từ khóa ở trên Youtube ấy Đấy Nên là anh em không có tiếp cận được với cả kênh của tôi Nhưng bây giờ thì nó khác anh em ạ Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết làm rồi Đấy là nó gần như là nó phủ cái độ phủ của nó trên trên youtube ấy nó rất là cao đấy tôi chỉ nói đơn giản thôi nhá bây giờ anh em đơn giản là anh em vào cho trên youtube ấy anh em search chữ auto chat auto chat nhá auto cách chat là nó ra luôn cái video của tôi nó ở đầu luôn đấy anh em thấy không anh em thử xem nhá video của tôi nó ở đầu luôn rất là là là là, là thích bởi vì youtube nó đề xuất và nó đẩy mình lên đầu tiên tăng cái lượng tương tác lên rất là nhiều anh em ạ đấy được nhiều người biết đến nhiều người chưa hề biết kênh tôi là bây giờ là biết Đông anh em mời lắm Vui lắm anh em ạ Đấy, bây giờ đi uh, chơi uh, trong game lại nhiều người người ta hỏi mình nhưng mà cũng là con dao hai lưỡi đấy <laughs> nhiều ông là thích là đấm nhiều ông là gặp tôi là thích đấm tôi từ hôm qua đấy anh em biết đấy là ở trong cái clip hôm qua tôi nói luôn nhé là hôm qua mới được 20.700 người đấy hơn uh, gần 20.800 người hôm nay là đã gần 20.900 rồi 20.900 đến nơi ở đây anh em Rất là nhanh Nhưng mà tôi phải nói thật với anh em Là nó có nhanh ý Thì nó vẫn chưa là gì so với cái mục tiêu mà tôi đặt ra đâu Để mà cuối năm được 30.000 sắp ấy Thì tôi có cái mục tiêu rõ ràng Và tôi cũng chia sẻ thật với anh em là Nếu mà tôi làm auto chat ấy Mà làm một mình auto chat thì không bao giờ tôi đạt được Đấy chính vì thế tôi cũng thông báo trước để anh em biết là sắp tới ấy, ở trên kênh của tôi nó sẽ có nhiều các cái nội dung khác Tuy nhiên là anh em đang là theo dõi tôi ở trong cái bộ môn auto chess này Thì anh em đừng quan tâm nhá Bởi vì tôi nhắm đến cái đối tượng khác Tôi muốn mở rộng cái target để có thể là thu hút được nhiều người đăng ký hơn Anh em ạ, phát triển kênh cho nó nhanh hơn Đấy, anh em vẫn quan tâm đến tôi uh, cho auto chat thì anh em cứ xem clip về auto chat thôi nhá. Clip auto chat vẫn ra hàng ngày, vẫn ra hàng ngày nha anh em nhá. Đấy nhưng mà vì là hàng ngày tôi sẽ thêm những cái clip của các cái con game khác Nên là tôi hy vọng là ờ, cái việc đó nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của anh em Vừa rồi là một chút chia sẻ của tôi về cái dự định phát triển kênh trong cái thời gian tới Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ tôi nha anh em nhá Cái trận này thì thực ra hiện tại nó vẫn chưa ra Wario đâu nhưng mà nó rất là có cái cơ sở tôi chơi Warrior 9 War ấy Chuyện này nhìn cái bộ truyền thuyết là chơi 9 Warrior nó rất là ngon Nên là tôi quyết định là sẽ chơi 9 Warrior Và đây nó cũng sẽ là nguyện vọng mà yêu cầu yêu cầu của bạn Lâm nhá Bạn Lâm có yêu cầu tôi chơi Warrior Thì tôi uh, nhân cái cái trận đấu này có một cái bộ truyền thuyết rất là ok Thì tôi sẽ sẽ sẽ thực hiện cái yêu cầu bạn Lâm luôn Ok nhá Đấy, bạn Lâm có yêu cầu tôi chơi bộ Wario Mà ở đây lại ra được hai con sâu này chồng Kẹp được bít vào Rồi, áp 6 thôi anh em ạ Cái bộ Wario ấy cái, cái, cái, cái meta này tôi cũng không biết đánh giá là Cái bộ Wario nó mạnh hay nó yếu Thực sự là tôi không biết đánh giá nó như thế nào Nhưng mà nếu mà trận đấu ấy, những cái trận đấu mà không có con Dark Spirit Và không có con Bad Omen thì tôi nghĩ là chơi khá là ok nhá anh em nhá có bet omen hoặc là có dark spirit thì hơi khó chơi chơi chơi nó sẽ khó hơn Đấy, còn nếu mà không có đát đát thì là sợ nhất rồi cái bộ warrior tôi vẫn chưa nghĩ là là, là, là tại sao mà trong cái con game này những cái lineup khác ấy nó không có những cái con nó gọi là counter nó quá là kinh khủng như là là cái bộ này đâu cái bộ này nó chỉ cần một con dark spirit thôi mà nó rất sợ rất sợ con dark spirit Đấy còn những cái bộ khác thì thì không có bất cứ một cái con nào nó quá là counter cả Cái con 5 tiền ấy Đấy nên, nên là cái cái bộ này nó có một cái nhược điểm Đấy tuy nhiên là Trong cái thời điểm hiện tại thì nó còn sợ thêm cái con Bad Omen nữa Cái con Bad Omen nó cũng rất là sợ Thế nên là tôi um, cái bộ này thì thực ra bây giờ tôi cũng không chơi nhiều anh em ạ Tôi nói thật với anh em là Warrior tôi cũng không chơi nhiều Đấy Thế bây giờ hôm nay chúng ta thử nhá Chúng ta thử làm một trận Warrior xem có chơi được ở trong meta này không Đấy, đầu game thì nó cũng không có phải là ra nhiều Warrior đâu Đây là tôi sẽ cố gắng tôi chuyển dần sang Chúng ta chơi Warrior Đấy, chúng ta chuyển dần Đấy, Đầu game thì nó vẫn là cái cách xây dựng là bình thường thôi Cứ mua những cái con mạnh vào Đấy, sắp xếp làm nào để cho các cái quân bài ở trên bàn cờ nó mạnh nhất có thể Đấy, hoặc chí ít thì nó không mạnh thì nó cũng có thể giữ được máu Để chúng ta có thể form dần cái đội hình 9 warrior 9 warrior thì thì thì chúng ta sẽ có một cái mốc một cái mốc đây rồi Đấy, bắt đầu ra những cái con warrior ở đây 9 warrior ấy thì nó sẽ có một cái mốc đấy là cái mốc chúng ta lên level 9 lên level 9 ở round thứ 21 thường là nó là như thế với những cái trận đấu mà mà mà mà bình thường diễn ra bình thường thì cái mốc đấy là cái mốc mà chúng ta cần phải đạt được nhá anh em nhá ở level 9 là chúng ta sẽ phải lên level 9 ở round 21 Đấy rồi Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện cái mốc đấy Thế thôi tôi, tôi nói thật với anh em là Anh em ở cái mức rank thấp hay rank cao ấy Nó đều là cái mốc đấy hết Đấy Nó là cái um, quá trình mà rất nhiều anh em chơi nhá Các anh em mà ở mức rank cao ấy Đúc kết lại Chứ cái này không phải của tôi Tôi nói luôn là cái này không phải là của tôi đúc kết Mà cái này là của những cái người mà người ta chơi cái bộ Warrior này Người ta đúc kết lại để nó ra được một cái chuẩn Đấy, round 21 là lên 9 Đấy, là chuẩn Còn nếu mà round 21 mà anh em không lên được 9 ấy Anh em không có đủ 9 warrior thì là anh em đuối ở đấy Nha anh em nhá Đấy, chuyện này là phải cố gắng để Đây rồi Được đấy Được đấy, được đấy, được đấy Cái bộ warrior này này thì cái con co ấy Đầu game ấy, nó sẽ là cái con con con Slada Con Aquaman Chúng ta có con Aquaman 2 sao thì yên tâm luôn Để tôi tính xem là cái round sau gặp thằng nào Đội hình này thì cũng chưa phải là yên tâm đâu Những cái con ở trong cái bộ Warrior nó chưa lên được 2 sao thì nó vẫn yếu anh em ạ Round tiếp theo là gặp thằng ờ, Abramova Abramova Ok thằng này thì nó cũng yếu Được rồi Nó mới level 5 rồi này mới level 5 thôi thì nói chung là ổn rồi giữ được cái chuôi này đến ra 12 anh em ạ ok nói chung ấy là nếu mà chúng ta chơi Wario xác định là phải có co đam ở giai đoạn đầu game nếu mà không có co đam thì là cái bộ này nó không khác gì là cái bị bông cho những cái bộ khác ở đầm anh em ạ Đấy, không khác gì là cái bị thịt tôi cho những cái bộ như bộ Hunter Hay là những cái bộ như kiểu là, là, là dạng kiểu là, là, là gì nhỉ Goblin ấy, nó đánh cho sợ lắm Chính vì thế là chúng ta cần những cái con co đam Tộc Demon nó là rất là ok Ví dụ như là tôi Bây giờ hiện tại là tôi đang lấy tạm mấy con Fallen Witcher Còn nếu mà anh em muốn là chơi 6 con Wario ấy Ở level 6 ấy Thì là anh em phải có hai con này này Aquaman hoặc là Swordman nha anh em nhá hai con này là hai con mà chúng ta lên được hai sao vào giai đoạn đầu game thì ổn áp luôn yên tâm luôn anh em ạ đấy cứ ở level 6 này là chả may mà nó không có 6 warrior ấy hoặc 6 warrior nó yếu yếu một chút ấy thì anh em tạm thời anh em đừng có kẹp 6 warrior vội anh em nhá cứ ba warrior thôi xong rồi kẹp thêm demon vào kẹp thêm demon kẹp thêm uh, thêm beat vào tăng đam anh em ạ đấy nó phải có đam tức là nó phải đều nhau ấy cái này là cảm nhận của mỗi người thôi nhưng mà cái sức mạnh của nó ấy là nó phải có cả sức mạnh phòng thủ lẫn tấn công chứ còn không thể là mà mà có thể là là chơi theo kiểu là sức mạnh gọi là sức mạnh toàn là phòng thủ ở đâu nó phải có công nữa anh em ạ đấy bộ này cũng phải có công tôi đang kẹp vào cái con con full witcher này ngoài con full witcher ra thì nói chung là cái con nào mà nó lên hai sao thì anh em cứ cho vào thôi đấy rồi đấy, lên được hai sao cho vào thôi tôi nghĩ cái đội hình này chưa đủ mạnh đâu rôn cái vậy rôn nhẹ cái ui được đấy đấy rồi đây đây anh em ạ đây con này cũng là co được này rồi ok ok ok ok 6 Wario Rồi bỏ này ra đây Anh em ơi Đây đây đây đây đây đây, Tôi có cái đồ tôi ghép Đây cái con uh, Con con Skull Hunter này cũng chơi được nhá anh em nhá Con Skull Hunter này nếu mà có đồ này thì chơi được Đây tôi ghép cái cái cái ná này này Dấu ấn tự nhiên rất là hợp với Skull Hunter Đấy Rồi bán này đi nếu mà lên 8 là chúng ta có thể kẹp thêm cái con Fallen Witcher 2 sao Nếu mà có nha anh em nhá Nên là giữ lại con Fallen Witcher Đấy còn bây giờ chúng ta co tạm thời nó sẽ là cái con Skull Hunter Được anh em ạ Được con Skull Hunter này được Đệ của nó gọi ra đam to đấy Không ít đâu Đệ Skull gọi ra là đam bắn rất mạnh luôn Đấy anh em thấy không Bắn mạnh đấy chứ Rồi ok ok Tôi nghĩ là vẫn ổn ra này thôi Không thua được đâu Đã phải luôn rồi mà lại còn thua nữa thì thôi anh em thấy nó có nhiều cặp thì anh em lên roll nhá Như tôi ấy. Tôi thấy có hai cặp thì tôi roll Nó ra được một một con nó lên là, là ok rồi Đấy cứ có cặp thì anh em roll nhẹ gái đi Đừng có tiếc Nếu mà anh em có chuối nhá còn không thì thôi Đang có chuối thì, thì, thì ví dụ như là thấy đội hình nó chưa ổn cho lắm Thì chúng ta roll mấy cái cũng được làm sao để để, để có thể giữ cái chuối thì nó ngon hơn roll hai cái thì thì nó mất có bốn tiền đấy mà bốn tiền rau tiếp theo là chúng ta được 5 tiền cơ mà Coi như là cái lợi tức ở round tiếp theo thôi Có gì đâu Dùng cái lợi tức đấy để roll thôi Giữ được cái chuỗi Ổn rồi Đấy Nói chung là tiền anh em cứ xả thoải mái đi nhá anh em nhá Chứ đừng có có giữ tiền làm gì 50 tiền nó cũng không khiến cho anh em coi như là vô địch được đâu Mà nếu anh em mà, mà, mà có thể là giữ được cái lượng máu ấy Tôi cũng chả cần biết là có chuỗi hay không Nhưng mà nếu mà anh em ngon nghẻ ở giai đoạn đầu game Máu nhiều thì lết game thoải mái lắm Chơi thoải mái luôn chơi chơi chơi chơi về cái lượng tiền thì dần dần nó lên thôi anh em ạ vấn đề là máu nó phải giữ được ok nhiều cái trận nó toang là vì là máu nó ít quá thấp quá rồi không chơi không không lật kèo được nữa <clears throat> trận này ấy, theo tôi đánh giá là nếu mà chọn chơi warrior thì nó cũng sẽ không phải là mắc binh nữa đâu thứ nhất là chúng ta chỉ có một con 5 tiền thôi một con truyền thuyết thôi Đấy, một con truyền thuyết thôi thì anh em cứ trừ nhẹ một điểm, tức là 10 điểm trừ một là còn 9. Đấy, 10 điểm trừ một còn 9. À, trận này thì nó lại có cái con Squire, anh em trừ thêm một điểm nữa nhá. Trừ thêm một điểm nữa là còn còn còn còn, còn 8 điểm thôi. 8 điểm để chơi rồi. Đấy, chưa kể là nếu mà có thằng nào chơi phe giờ thì à, chúng ta sẽ bị counter. Đấy, trận này sẽ bị counter bởi bởi Feather mặc dù là không có không có đát nhưng mà vẫn có bộ counter của bộ bộ bộ 9 Warrior anh em ạ. Lên game mà có ông nào chơi 9 Feather là phải cẩn thận. 9 Feather là hết sức phải cẩn thận. Tôi nghĩ là nếu mà chơi mà đánh nhau với 9 Feather anh em cứ full giáp cho tôi. Full giáp luôn anh em ạ. Để cho nó tự đánh và tự chết. Còn 9 Feather nó có một, có một cái yếu điểm. À đây rồi. Có đu mà. Thế thì thôi, không cần full lần nữa đâu. Có Doom thì thôi chúng ta không cần full lần nữa 9 phe giờ nó có một cái yếu điểm ấy là nó không kẹp được cái cái Warlock vào Chính vì thế là nếu mà anh em có giáp to ấy, nó phản đam, nó tự chết Đấy, trận này có nhiều người phe giờ đấy Anh em ơi, tôi nhìn thấy sơ sơ là đây là có khoảng 3 thằng chơi rồi Ui, có thằng này chơi ấy này Thằng này chơi chơi chơi chơi Gót rồng mập, gót đỏ rồng mập này Ui rồi ơi, bộ, cái bộ gót đỏ rồng mập của tôi bây giờ nó đi buôn lời à Kinh thật đấy <laughs> hết anh em Việt Nam thì, thì tôi nghĩ là anh em Việt Nam thì đương nhiên rồi anh em xem kênh của tôi xem nhiều thì biết chơi thì cũng đúng Đấy, thì hết anh em Việt Nam lại thấy Lào Campuchia thì thôi các ừ, nước bạn ở Đông Nam Á thấy cả Nhật Bản cả Trung Quốc cả Hàn Quốc cũng chơi rồi rồi gì lại cả Kazakhstan từ kinh thật đi coi như là chuyển bá chuyển bá đạo đi khắp thế giới à <laughs> kinh thật Bây giờ thấy vào rank thế đéo nào có ông chơi chơi quát rồng mập Sợ thật sự Nhưng mà không sao anh em Tôi thì tôi cũng không sợ lắm Anh em nên nhớ là tôi là cái người đẻ ra cái bộ đấy Tôi sợ gì cái bộ đấy đâu Đấy, tôi cứ đẻ ra cái bộ nào là tôi có cái counter bộ đấy luôn Đấy, tôi chơi nhiều tôi biết cách uh, counter bởi vì chơi nhiều biết điểm yếu nó là gì mà Cái bộ con rồng mập thế thôi nhá anh em nhá mà nhiều điểm yếu lắm Không không phải là là là là, là, là gọi là bất khả xâm phạm đâu, gọi là vô địch tuyệt đối đâu line up nào cũng thế thôi anh em ạ à. lúc đầu anh em chơi ấy nó sẽ có ba giai đoạn trong mỗi lần mà anh em biết một cái line up đấy là cái giai đoạn đầu anh em sẽ thấy là cái line up đấy mình tìm hiểu ra thì nó rất mạnh đấy rất mạnh tự nhiên lại có một line up counter meta đúng không thì nó rất mạnh đấy sau một thời gian khi mà chơi nhiều mới tìm ra được những cái trận đấu mà mình bị thua mình mới ngộ ra à hóa ra là cái up này nó vẫn có cái điểm yếu đấy mới phát hiện ra những cái điểm yếu đấy Chơi nhiều mới biết nhá Chứ không phải mới chơi là biết được đâu Thì tôi là cái dạng là chơi nhiều cái bộ đấy rồi Đến nỗi mà bây giờ tôi không chơi cái bộ đấy nữa rồi Đấy Tôi chỉ gọi là là cất kho thôi Cất kho bởi vì bây giờ một khi mà tôi đã ra clip ấy, anh em biết rồi đấy Ra clip sẽ có nhiều người rất nhiều người chơi Và tôi thì tôi không muốn là chơi giống như mọi người Đấy, đến cái giai đoạn này tôi đã không chơi cái bộ đấy rồi thì lại có người chơi Mà rất nhiều người chơi luôn, giai đoạn này Rất nhiều người chơi luôn Gót rồng mập Đấy mà nói chung là biết được cái line đấy cũng chưa chắc là đã là đánh đúng bài đâu nhá. Nhiều ông vẫn đánh sai. Đấy còn tôi nói luôn là cái trận này chơi Warrior ăn đứt ăn đứt gót rồng mập luôn. Đấy trận này mà đi theo cái con đường chín Warrior là đấm sấp mặt gót rồng mập luôn anh em ạ. Yên tâm nhá. Trận này là hơi bị ngon đấy Nếu mà ừ, nó cứ đam mê bộ gót rồng mập là trận này là tôi ngon luôn Đấy mấy thằng gót rồng mập thì, thì, thì có thể là nó sẽ đấm được mấy cái nhà ẹp Đấy đấm hộ tôi còn tôi thì tôi lại sợ với cái nhà phe giờ cơ chợ này sợ nhà phe giờ này Mà 9 phe giờ là khá là sợ đấy thì Mình chơi Warrior mà Đó ờ, nhưng mà không sao <clears throat> Nói chung là tôi sẽ lấy đồ phun thủ luôn chợ này cứ lấy phun thủ thôi Không cần công luôn Oánh vào tự chết anh em ạ Đấy gót rồng mập này Đam mê chưa Rồng mập mặc dù là mới có một sao thôi nhá Yên tâm warrior ăn được anh em ạ warrior ăn được gót rồng mập Wario này là lên 9 nó kẹp vào Marine vào thì rồng mập này nó có khạc đến sáng mai Cũng ghê nhưng mà round này đẩy hơi bị nhiều máu luôn Ờ Rồi Ok đấy anh em ơi chuỗi giữ hơi bị ngon luôn <clears throat> Đây rồi Bây giờ tôi đang đợi cái con con uh, Aquaman này lên hai sao đây Đang có ba cặp này Roll phát đi Đang có ba cặp thì roll phát thôi lửa đây rồi được rồi anh em đấy anh em thấy không có cặp và phải rôn ở đây có có ba cặp cơ mà ba cặp thì đéo nào trả ra một cặp lên hay sao đấy cứ có cặp là rôn thôi bây giờ tôi còn hai cặp đúng không rôn tiếp anh em ạ round sau rôn tiếp round sau rôn tiếp không vội không vội không vội đang có cặp mà cứ từ từ full hai sao warrior mạnh lắm nhá chúng ta cứ có cái mốc là lên 21 là lên 9 là được đấy chúng ta chỉ cần biết cái mốc đấy thôi 21 lên 9 Còn trong cái khoảng thời gian đấy là anh em có thể dùng tiền anh em roll là thoải mái luôn Đủ tiền để 21 lên 9 là được nha anh em nhá Không vấn đề đấy Cắt chuỗi thằng này luôn này Ui giời Được đấy Hay quá Bây giờ làm gì Roll tiếp Chắc chắn là roll tiếp Không nói nhiều Nào chúng ta roll tiếp nha anh em nhá Cứ đưa hết lên hai sao đã anh em ạ Đấy rồi, ui 9 qua luôn này Lên 9 luôn Thế thì không nói nhiều Lên 9 luôn anh em ơi Giữ chuỗi lên 9 luôn Đủ 9 warrior thì lên 9 thôi Đây rồi Ok Tạm thời thì đồ cho con ờ, Cho con Doom 1 đi Ok 9 warrior level 19 Đấy nó còn trước mốc Lên trước cái mốc đấy là một round hai round, round 21 mới phải lên nhưng mà bây giờ chúng ta round 19 đã form được rồi thì cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Sồi ôi. Trời. Nào đấm đi. Ui e à, e à. Đấm vào tự chết thôi anh em ơi. Đấm vào tự chết thôi. Cái bọn Feather này nó có yếu điểm đấy là không kẹp được Warlock anh em ạ. Sồi ôi, đấy là thằng này nó còn nó còn không có cái con con con con Live Blade Live làm co đấy, chứ còn Live Blade Live làm co nó đánh vào tự chết rồi còn nhanh hơn cơ. Rồi ok, ổn lắm rồi đấy Trận này vớ vẩn là, là chơi ở 9 thôi anh em ạ à. Không cần lên 10 luôn Trận này tôi thấy là không có đát thì cũng chả cần lên 10 đâu Đây xem nào Chỉ có Assassin thì cũng không sợ lắm Đây có mỗi con gót rồng mập này là hơi sợ là phải lên 10 kẹp Marine thôi Trận này chơi đổi level 9 đấy anh em ạ Trận này có beat Assassin thì không sợ lắm Sợ mỗi phe giờ thôi phe giờ thì nói chung là tôi đã chuẩn bị là đồ để cao tơ phe giờ rồi Phun thủ luôn Đấy tí nữa bắn nó tự chết thôi Sợ nhất là cái con Squire thì tí nữa là Khả năng là nếu mà có đồ cho Doom, Blink các thứ thì cũng Doom được vào con con con con Squire thì cũng không sợ lắm đâu. Đấy. ok. Bây giờ chúng ta đang có chuỗi mà chúng ta chuỗi to này tôi nghĩ là chơi ở 9 luôn 3 sao là mạnh nhất không vội lên 10 nha anh em nhá Không vội lên 10 đâu Ok, đồ lấy toàn đồ thủ thôi Lấy cái giáp phản được này Lấy được cái giáp phản, ok Tôi sẽ lấy cái giáp phản luôn Được đấy Rồi còn hai cái món đồ này thì Có thể lấy cái cái, cái chén thánh được luôn này Lấy luôn chén thánh anh em ạ Đấy coi như là lấy mắc đồ luôn đấy Chỉ thiếu cái bờ linh thôi Đấy lấy chiến thánh luôn Nha anh em nhá Đang có chuỗi thì cứ nhặt hết đồ ra mà ghép thôi Phun thủ luôn đấy Rồi Assassin không sợ Gặp Assassin thì không sợ Chọc vào tự chết thôi anh em ạ à. Đấy Ui rồi con cáo chọc vào gần chết luôn Không sợ không sợ không sợ chín warrior sợ gì assassin đâu Mà trận này có sẽ có nhiều người chơi cả cái bộ chín assassin bởi vì có hai con xin 5 tiền ở trong trận đấu anh em ạ. Truyền thuyết này có Phantom Queen này, có có có con uh, Sailing. Được, không sao. Chơi ở 9 rồi nha anh em nhá, xác định luôn. Mà cái trận này tôi roll mãi không ra được cái con uh, con con Aquaman. Velomancer chưa chưa lấy anh em ạ, tí nữa. Đây rồi, trứng rồi. Rồi lấy trứng đập Doom luôn anh em ạ. Đập cho Doom luôn. Ok. Con Doom 4 tiền nó còn ra trước cả con Aquaman hay sao? ở ờ, trận đấu này là cũng là may mắn đấy mới giữ được chuôi đấy chứ còn đầu game không có co không có con co kiểu aquaman thì đầu game nó cũng hơi đuối đấy nhưng mà thôi cuối cùng là cũng form được cái đội hình này ok rồi ổn áp rồi anh em ạ full hai sao là ổn luôn nha anh em nhá rồi cứ roll full hai sao đi Ở ờ, trận này còn có cả Glacier à À bit bit bit, đây là bit Bit bit bộ bit bit thì làm gì có cửa Mấy cái thằng bit sang đây thì đấm nó sấp mặt luôn anh em ạ Bit làm gì có cửa chơi với chả chín qua đâu Đi rồi, đi rồi này Thằng này đen vãi đái Thằng này roll hết tiền đéo ra con gấu ạ à. <laughs> Roll hết tiền đéo ra gấu luôn Hơi đen nhỉ Chơi chơi chơi sáu bit mà không ra gấu hay là không ra cáo hay là toang rồi Mà nói chung là chọn bit tôi chỉ chọn bit khi mà trận đấu nó có con tôn cũng không thôi anh em ạ trận đấu có tôn ngộ không thì còn chơi bit chứ còn trận đấu mà không có tôn ngộ không mà lại đi chơi bit thì là toang là đúng rồi bởi vì lúc mà anh em lên 8 lên 9 anh em roll chả may mà nó không ra là con gấu thì nó lại ra con tôn ngộ không đấy nó dễ thế nó dễ hơn cái cơ hội nó ra bộ bit khi mà bộ bit nó nhiều con hơn thì nó dễ ra hơn đấy, chứ còn không có tôn ngộ không thì tôi cũng không chọn chơi bit đâu bây giờ mà tôi full hai sao khi tôi 100 máu đến hết game luôn đi anh em ạ có bao giờ thế không Thằng này thì tự chết thôi, tự vả tự chết thôi Chơi ép nhiều thằng nó sẽ chọn cái con đường ép Bởi vì trận này có hai con truyền thuyết ép anh em ạ Nhưng mà nó lại dồn đồ cho con Lime Deadline Mà Lime Deadline thì anh em biết rồi đấy Đấm vào thì tự hủy thôi Nói chung là bây giờ đem cái con ép đến đây nhá Cho nhanh Trừ khi là ép nó phải mắc binh Nó phải chín con ép thì tôi mới sợ Chứ còn bây giờ ép thì kiểu là chưa đủ bộ Thì làm sao mà tôi sợ được Bộ chín ép ấy nó khó form hơn cái bộ chín warrior rất nhiều bởi vì nó là hai con 5 tiền anh em ạ. Đây này, có thằng vẫn chưa ra là con hai con 5 tiền này. Sắp chết đến nơi rồi. Đấy, trong khi cái bộ Warrior thì nó chỉ có toàn 4 tiền thôi, không cần phải ra 5 tiền cũng đủ bộ. Ngon hơn, chơi dễ hơn. Đấy thôi tôi tôi không thèm lên 10 luôn, tôi chơi ở 9 luôn cho anh em xem. Roll 3 sao anh em ạ. Chơi ở 9 luôn. Có bao giờ mà mạ vàng 9 con luôn nhỉ? <laughs> mạ vàng 9 con cho đối thủ hết tồn luôn. <laughs> nói thế thôi chứ tôi cũng không có ý định là roll con doom này lên ba đâu doom mình chắc để hai thôi roll mấy con hai tiền lên ba sao thôi anh em ạ nhưng mà từ từ đã để giữ lại một con để biết đâu đấy lại phải ví dụ như chơi với God lên 10 kẹp hai con đu vào đấy đấy God rồng mập này vô tư bạn ơi vô tư đi bạn ơi vẫn còn đuối vẫn còn đuối lắm vẫn còn đuối lắm không ăn thua không ăn thua phải có grim thì mới ăn thua cơ Bây giờ thì vẫn chưa ăn thua bạn ơi ui ôi cái chuỗi này tôi giữ kinh khủng thật Đến round 25 rồi vẫn chưa mất chuỗi Ấm rồi, ấm rồi Chuyện này ấm đấy Thôi cứ roll thôi anh em ạ Roll tiếp, roll tiếp, roll tiếp Cứ từ từ đã Ở đây rồi Rồi Secret Dancer Được Được đấy à, Nhưng mà cái con này tôi lại không lấy đồ với con Secret Lancer Chuyện này không lấy đồ cho Secret Lancer Đồ này à, giống như đồ lấy cho con Doom nhiều hơn Thôi không sao, tí nữa chúng ta sẽ phải dùng con Secret Lancer đây anh em ạ Tí nữa là chơi với con rồng mập là chơi với con này cao tô. con rồng mập không thể nào mà giết được chết cái con con con Lancer này luôn Đấy, nói cho nó nhanh anh em thấy không? Cái bộ cơ bản luôn, bộ 9 Warrior cơ bản luôn Tí nữa rồi anh em biết Chơi 9 Warrior cơ bản rất dễ chơi nhá Cái bộ này nói thật với anh em là Tôi nghĩ là cái bộ này là cái bộ dễ chơi nhất trong game luôn tiếp rồi nào Làm gì còn cái bộ nào dễ chơi hơn đâu Thôi tôi đập trứng luôn này Full 2 sao đã anh em ạ Đập đi Ok cứ full hai sao đã full hai sao chơi đã nhiều anh em sẽ nghĩ là là tại sao tôi không giữ quả trứng này rồi tôi đập cho con lancer không cần anh em ơi chưa cần nhá chưa cần bởi vì cái con sói cái con sói này cái con uh, Swordman này và cái con Aquaman là tôi sẽ lên 3 sao. Chính vì thế là tôi sẽ đập trứng cho những cái con này. Còn cái con Lancer thì tôi cũng chỉ cần hai sao thôi. Còn thời gian còn dài anh em, máu còn nhiều mà. Thế nào chả luôn được ra hai sao Mà cái con đấy tôi cũng chả cần lên hai sao Tôi chỉ cần một sao Tí nữa nếu mà nó không ra thì tôi cũng chả cần chơi Bây giờ cứ biết là có ba con lên 3 sao đã này Chuyện này xác định ba con lên 3 sao nha anh em nhá à, Tí nữa cái con Aquaman nó lên 3 sao tôi dồn đồ cho Aquaman ngay Dồn đồ cho Aquaman đấm mạnh lắm anh em ạ Đấm mạnh hơn cả Doom Ui đây rồi Đấy Được đấy Cơ sở để lên uh, ờ, Squadman lên 3 sao sớm, Đây là cơ sở đây Roll ở 9 thôi anh em ơi Tôi chơi ở 9 thôi Mà chơi là Trận này là Vừa lấy là tôi có nói là nhuộm vàng thì không nha anh em nhé, Chắc là cũng không nhuộm vàng được hết đâu Chỉ cho ba con thôi anh em ạ Trận này cho ba con lên 3 sao thôi Còn lại là là hai sao hết Đấy cố gắng roll Chơi ở 9 luôn Có khi chả phải lên 10 đâu Trận này chả phải lên 10 đâu Tí nữa mà con con Lancer lên được hai sao thì không cần kẹp Marine Đấy, cho solo dòng mập luôn nhá Nhưng mà đấy là trong cái trường hợp thằng dòng mập còn sống Đấy, còn sống để mà solo với tôi Còn cái tầm này là cũng sắp chết ở nơi rồi đấy 18 máu anh em ạ, sắp chết nơi rồi Chả biết là còn có sống được cái lúc đấy không Úi rồi nhắc khéo ấy nhở, cặp đôi này À, mà chuyện này có con Grim rồi kìa Ui, thì Grim nó quẹt đẹp này thì chắc là thua Ra ngoài thua, mất chuỗi cho thằng rồng mập à Được hay quá Mất chuối làng rồng bập này cho nó mạnh lên Tí nữa đấm nó có thể cho sướng à, Cho đối thủ cân kèo đấy Ồ làm sao Được Được anh em ạ Thằng này lấy chuối là ngon Để tí nữa cho solo Nha anh em nhá Để xem là, là, là thế nào đấy, Cho cái thằng này cắt chuối Hợp lý anh em ạ Rất hợp lý luôn Được Hay lắm <laughs> Hay lắm Được cứ lên 10 Level 10 50 tiền đi bạn ơi. Level 10 50 tiền tôi, tôi chơi level 9 luôn, đấm cái thằng có dòng mập lết game. Đó, cho con này vào đi. Được được được anh em ạ. Không sao, không sao, không sao, không sao. Nó vẫn chưa chắc nó đã sống ở đâu anh em ơi Nhìn kìa Bộ 9F nó đã có con con Silent Assassin 2 sao rồi Trong bộ 9F rồi Ai à kinh đấy Silent Assassin trong bộ 9F Đủ bộ 9F rồi kìa Thế thì chưa chắc đã sống ở đâu gót rồng mập này chưa chắc đã sống được đâu đồ này thì nói chung là cũng ngon rồi đấy cũng mắc binh rồi đấy mẹ sáu món đồ tím á vãi cứt thật lên được 6 món đồ tím thì cũng ghê đấy ghép coi như là không bị phí mất một, bất cứ một cái món đồ nào cũng căng rồi assassin thì lại không có cửa rồi chọc vào đây bạn ơi ui rồi assassin đấy con cáo bị doom ngay chơi gặp gặp doom chết rồi xong rồi đấy xong rồi nói chung là không ăn thua dồn đồ cho cáo là bị đu là chết Có cái hay là cái bộ này nó lại counter ở bộ Assassin cũng đang là meta Đấy rồi, con sói này lên 3 sao nhá anh em nhá Đấy, tôi sẽ không lên 10 đâu, tôi sẽ roll ở 9 luôn Đến hết game ở 9 thôi, không lên 10 Trận này cứ full 3 sao rồi mới lên 10 nhá anh em nhá Còn không thì thôi, cứ ở 9 mà luôn Đấy, còn cái thằng 9 cũng nguy hiểm kìa Silent Assassin 2 sao Thằng đấy mới là cái thằng đáng lo đấy Tôi cũng sợ luôn Tôi cũng sợ cái thằng này luôn Ui đồ kinh đấy Mẹ Thằng này cũng 6 món đồ tím đấy nghe ạ Vãi cứt thật Lấy toàn được đủ 6 món đồ tím luôn Coi như là không bị hỏng mất bất cứ một cái món đồ nào luôn Hết được cả đủ cả 6 món Thế thì ghê rồi gặp cái thằng thằng thằng thằng, thằng ẹp chắc là bị đẩy nhiều đấy hy vọng là đừng có gặp cái thằng feather nhá feather là tôi sợ nhất ở trong cái trận đấu này luôn thằng feather thì, thì thì bây giờ chắc là có cái cửa là là đều ui mẹ gặp luôn á phái cứt ớ nhưng mà cái con sai linh assassin nó bị đùm ấy giời thế thì cũng chưa biết được bạn ơi chưa biết được đâu anh em nhìn kìa wow khỏe đấy chứ khỏe đấy chứ đấm mộ cái Ui rồi tôi đẩy thằng phe giới đi luôn không 15 máu đi luôn không Đùm luôn, đéo làm được gì luôn anh em ạ Ui rồi ôi Còn một máu Hiền cho cậu đấy Ờ thì cuối cùng cái bộ này nó cũng đéo sợ cái bộ phe giờ anh em ạ Ờ Hay nhở Không sợ phe giờ luôn Được đấy Ui trời ôi Thế này thì thôi Các cậu Tốt nhất là các cậu nên quỳ xuống Thôi Tôi uh, Tôi bán nó đùm đây bán Doom Không chơi Doom anh em ạ Rồi lâu ngày không chơi cái bộ này được đấy chứ nhở Tôi cũng không nghĩ là nó mạnh đến như này đâu Được đấy anh em ạ Được đấy chơi được ở meta này luôn Khỏe chứ Nhìn cái bộ 9 phe giờ mà nó đấm như con luôn Tôi cứ nghĩ là cái bộ này nó phải phải phải phải bị 9 9 ờ, phe giờ nó counter như vậy. Đấy nhưng mà nói chung là lúc đầu tôi cũng lấy full thủ rồi, tôi lấy full thủ rồi anh em ạ. Lấy full thủ rồi không sợ. Đấy, 9 Feather thì chắc là cũng sắp hẹo đến nơi rồi Gặp 9 Assassin thì không biết có cửa ăn được không 9 Assassin thì thế lực vẫn là thế lực đấy Ê, có Blink ở đây nhá Đấy rồi Thôi lấy cái giáp thôi Tôi đã bảo là tôi lấy full giáp và tôi lấy full giáp Chơi Warrior cứ lấy full giáp thôi anh em ạ Rồi Chuyển đồ dần cho Lancer rồi Chuyển hết đồ cho Lancer ra Từ từ nhá Blink chắc không cần đâu Lấy xem nào Có cấm đánh này Lấy mẹ cấm đánh anh em ạ Lấy cấm đánh ấy Lết game chơi cấm đánh ngon hơn ừ, Đúng rồi Phun thủ mà Lấy phun thủ mà Cần gì Đúng không Cần gì đâu Đã xác định chơi phun thủ là chơi phun thủ luôn Đấy rồi Trời một con Scottman nữa nha hai con Aquaman nữa Đấy, ba con sói nữa, một con con con, con thuyền trưởng nữa là xong. <clears throat> Xác định chế phù thủ bọn này luôn. Đùm được vào cái con cáo rồi. Ui rồi cáo, trông bất lực chưa? Bất lực chưa bạn ơi, đấm vào tự chết ạ. Tôi chả hiểu cái bọn này nó có cái cửa nào mà nó đấm chết được cái con con Lancer của tôi ấy. Đánh hộ cái. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm mạnh vào, đấm mạnh vào. Ui rồi đấm tự chết kìa. Giáp còn đang bật nhá Giáp trên người Silent Assassin còn đang bật Đấm vào phản cũng chết luôn Giáp bây giờ tôi to lắm anh em ạ Tôi lấy toàn giáp mà Máu trâu giáp to Con Lancer này bây giờ nó được gọi là bất tử chưa nhỉ Như này đã được gọi là bất tử chưa Ghép luôn gậy gai luôn đi Đúng không Ghép sứ gậy gai luôn Ghép gậy gai luôn Nếu nó nhiều không cần hai tia đâu anh em ạ Cứ dí thôi, dí chết một con luôn Dí một con chống hồi máu Chống hồi máu để counter ở nhà rồng mập Gót rồng mập anh em ạ Cái gậy gai nó sẽ khiến cho con rồng mập nó sẽ không hồi máu được Nó sẽ bớt nhây trong combat hơn Đấy, ui nó vừa sang soi thì phải Lé lé ra nha Đổi vị trí tí nha, vừa sang soi vừa bị sang soi đấy Cẩn thận nha Tránh việc đối thủ như là cướp bài nha anh em nhá Rồi, ok Đem gót rồng mập đến đây cho tôi Ơ con con con con rồng mập đâu Ơ thằng này bị ngu à Chơi con con Queen of Pain để bị đu mà. Ui giời được quá bạn ơi Ui giời ơi thế bạn lại kinh nghiệm của bạn lại hơi bị Non quá Non quá rồi Ui rồi cái tầm này chắc là không bao giờ xem kênh tôi Bao nhiêu cái trận đấu mà có cái con Queen of Pain này là xuống hố rồi anh em ạ Bao nhiêu cái trận đấu mà Queen of Pain gặp tôi bị bị coi như là kẹp cái con đu vào xong bị đu đấy là coi như là bịt mồm luôn đến chết luôn không có cửa Trời, chơi cái con gót rồng mập nó còn ngon hơn ấy Tôi có cái trận đấu tôi so sánh cái con Queen of Pain này với cả cái con người nước nó còn kém hơn con người nước Bởi vì cái cooldown này bây giờ nó chậm lắm Ngày trước ấy, cooldown nó bắn liên tục thì nó còn thấm thôi Chứ còn bây giờ nó chậm thế này thì cứ bắn được một phát tôi lại hồi máu được mà Làm gì có cái cửa giết được cái con này Thế thì chỉ có đánh chờ chết thôi ngay là đánh chờ chết rồi Oánh chờ thua rồi bạn ơi Oánh chờ thua rồi bán gót sồng mập Ngu người luôn Ui rồi ôi Ơ hòa Sao lại hòa Mẹ Nhây phết Thế thôi mà cũng nhây được đến, đến, đến hòa đấy Cầm hòa được đấy Cũng kinh á Mà hình như là vừa nay nó còn đẩy thằng Assassin chết Đúng rồi Thằng ấy đấm thằng Assassin chết luôn này ấy à thế cũng căng ấy nhở Căng ấy nhưng mà có cái cửa nào mà ăn được tôi con Queen này thì chắc chắn là bị Doom Ăn Doom không thể lé được cái con Queen này rồi Queen này nó 5 tiền Trừ khi là phải có con Khan Con Khan ba sao đỡ hộ Còn nếu không có Khan thì trận này chắc chắn là bị Doom Thì con này phế luôn Vừa lấy là trả qua nó tỉnh lại được thôi anh em ạ Trong cái trường hợp mà nó không tỉnh lại được thì chắc chắn chết À xem nào Ơ Ơ nó đổi đổi đổi cái con quy bên ra rồi kìa Nó cho con rồng mập vào rồi Đấy Biết chơi rồi đấy Tỉnh rồi đấy Tỉnh rồi đấy Tỉnh rồi đấy Tỉnh rồi đấy Thế là hóa ra là bán nó sống mập đi Xong bây giờ tìm lại hả Tỉnh táo rồi đấy Nhưng mà vẫn thua thôi bạn ơi Mặc dù bây giờ nó cũng khỏe hơn Anh em ạ Thấy không Rồng mập khỏe không Nó clear hết rồi Còn mỗi con Lancer thôi Nhưng mà tôi bảo rồi Cái con Lancer này thì lấy cái gì mà giết được Trời ơi Một con counter cả đội hình luôn anh em ạ Một con duy nhất counter cả đội hình luôn Đấy anh em thấy không rồng mập cho chấp lên 3 sao luôn đấy Lên 3 sao thử đi, thử tớ phát đi Nhá Cho con rồng mập nó lên 3 sao đi nào Đấy, còn 14 tiền roll đi Đây rồi, còn thiếu bốn con nữa thôi Thiếu bốn con rồng mập nữa thôi Đấy, làm thế nào để để để để tôi quyết định là tôi không có lên 10 nha anh em nhá Không lên 10 để cho đối thủ có thời gian để kiếm được con rồng mập ba để tôi thử với anh em Đấy, tôi tôi không lên 10 nữa, tôi không kẹp Marine nữa Đấy để để cho anh em thấy là chấp cả con rồng một ba luôn. Làm gì có cái cửa ăn được con Lancer. <laughs> Nghĩ làm sao? Rồi tôi không lên 10 luôn nhá, tôi không kẹp Marine luôn. Tôi trời ở 9 luôn để xem có cái cửa nào mà nó ăn được tôi không. Khó anh em ạ, khó lắm. Lấy đâu ra mà ăn được ăn kiểu gì nhỉ? Tôi cũng chưa nghĩ là cái cái cái cái bộ này nó ăn được cái kiểu gì tôi đây. Nhở? Lạ thật. Gót đỏ Gót đỏ mà trận này không có ca lông thì ăn kiểu gì Rồng mập thì cũng mạnh đấy Nhưng mà bạn Hàn Quốc nào đâu có biết là tôi là cái thằng đẻ ra cái bộ này Ui rồi ôi <laughs> Ăn hộ cái thôi Đây tôi đợi nhá Tôi đợi tôi vẫn đợi nhá chín máu ấy chín máu đây rồi Ok chín máu mỗi rau lọt đúng một con Lancer rồi Đấy Cho cậu coi như là là Từ thời gian từ bây giờ đến rau thứ ba sáu đi ba bảy đi Đấy, cố mà kiếm ra là con rồng mập lên 3 sao Tôi không up 10 đâu Đấy, để xem là có kiếm được nổi ra con rồng mập 3 sao không Làm gì có cái cửa ăn anh em ơi Máu càng thấp thì càng đầy máu nhanh Đánh đi ăn hộ cái, ăn hộ cái Ui giời, anh em thấy không Làm gì có cái cửa giết được con này Thấy ông chấm máu lại đầy luôn Ui rồi con này bất tử mẹ rồi Không có cửa Có đấy Có cửa nhưng mà là cái cửa sổ Ôi dối ơi Không ăn thua Rồi tôi cứ roll tiếp Anh em ạ nhẹ nhàng ở chín. Marine làm cái gì Không bạn lại sợ kẹp Marine vào lại sợ quá Lại chết luôn rao sau Rồi từ từ anh em ạ <clears throat> Kéo dài thời gian để bạn có thể lên được con rồng một ba sao nhá anh em nhá Kéo dài thời gian ra để xem là như nào Rồng một ba sao có cửa ăn không Tôi đoán là sẽ có nhiều anh em là đang xem là sẽ uh, có một cái niềm hy vọng đấy là khi mà nó lên được ba sao thì nó ăn được tôi nhá anh em nhá nên là tôi vẫn muốn là thôi được rồi cái để cho cái hy vọng của, của anh em trở thành sự thật ấy thì tôi sẽ đợi <laughs> tôi sẽ đợi cái này đúng cái kiểu là, là một cái cú ấy, là anh em biết gì không bình thường ấy mà thắng ấy, xong giết luôn ấy thì nó không đau quả này đúng quả tra tấn dần vặt đối thủ đấy chứng kiến đối thủ chết dần mà không biết phải làm sao không biết phải làm như nào Thực sự là rất là bất lực à, Thế cơ Cày Cày Rồi Lấy cái cấm đánh Ok lấy cái cấm đánh không Lấy cấm đánh thôi anh em ạ Rồi Trầu như này giết kiểu gì Rồi roll tiếp Roll nào Úi rồi Ôi Bây giờ tôi còn lên được thêm một con ba sao nữa Lốt con sói nhỉ Làm quả lốt con sói không Thằng này có khi đi rau sau rồi ấy chứ à, Bây giờ sống không bằng chết Chỉ muốn chết thật nhanh thôi Thế này là đánh là đánh chiều chết rồi anh em ạ Bây giờ ra nhanh thật nhanh nên Cái con con con rồng mập đi Để tôi còn biết xem là liệu rằng là có ăn được không Chứ con rồng mập hai này thì không có cửa rồi Bây giờ lên nhanh con con rồng mập 3 đi thế nào Đấy, còn cho bao nhiêu thời gian để lên rồng mập ba đấy Chứ còn tôi đã coi như là anh em thấy không Dưới hàng chờ là có con ốc sẵn ở đây rồi nó lên con rồng bập ba mà nó đấm được tôi Tôi up 9, up 10 luôn Up 10 kẹp Merin vào luôn thì làm gì có cái cửa anh em ơi <clears throat> Đấy đánh hộ cái Đây đánh đi Đánh đi xem nào Trông có giống như là đánh được không Trời ơi trông không thấy giống Ơ có, có đánh được không Có đánh được không Đánh đi đánh đi hộ cái Chấm máu luôn đéo giết được luôn anh em ạ Làm gì có cái cửa mà giết cái con này Bất tử mẹ luôn à Xong rồi đấy <clears throat> Rồi, à, kiếm kiếm kiếm lốt cái con sói nha anh em nhá. Kiếm lốt con sói lên 3 sao rồi. Chứ đối thủ bây giờ tầm này à, đánh chiều chết rồi còn đâu. Đây rồi. Một con nữa. Sói. Ôi rồi gọi phát ra luôn. <laughs> dã man. Mẹ gọi phát ra luôn anh em ạ. Là một chuyên gia tâm lý, tôi nghĩ là bây giờ đối thủ trong tâm hồn nó rất đau. Rất đau đấy. Đau, công nhận. Cái lỗi đau này tôi nghĩ là phải so sánh với cái nỗi đau của một cái người đàn ông bị cắt chim ừ bị cắt chim đau lắm anh em ạ đấy nhưng mà cắt chim bình thường cắt chim bằng con dao sắc thì không nói làm gì nhá cắt phát ấy, mà đứt ngay thì không nói làm gì cả nhưng mà đây cắt cắt lại cắt bằng cái con dao cuốn nên nó mới đau ấy. cắt mà nó cứ phải cứa cứa cứa đấy cứa cứa cứa mãi nó ra đấy là cứa cứa cứa cứa ui đau đau đau đau quá <laughs> à đau Tôi cũng có thể đau thay cho bạn Đau, đau thật sự Đau thật sự đấy À, au Ôi, kìa kìa kìa Sao đấy, sao đấy, sao đấy Ok, ok Ôi Đéo được rồi Nó vẫn giết được là sao nhở Ơ, đéo được Cái gì đây Ô Cái này nó hơi sai sai, nó không đúng lắm Cái này nó hơi sai sai nhá Ê Cái đéo gì đây Alo alo Anh em có tin được không À Cái con Nó là do cái con Grand Herat của nó Hình như là nó cướp được vào Cái skill của con Lancer thì phải Phải không Làm gì có cửa ăn nhở Chết rồi Bây giờ mà nó ăn được tôi thì cái người đau Cái người mà mà, mà coi như là bị cắt chim là tôi Chứ không phải là nó đâu Vô lý thật nào có ăn hộ hộ đi ăn hộ tờ cái ăn lần nữa đi ăn ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn được không ăn được không ăn được thì thì, thì tôi đau ăn được không ừ, ăn được không làm gì có cửa ăn máu còn đang đầy bạn ơi máu đang đầy thế này sao ăn máu còn đầy lắm tôi còn hai con đâu đâu đâu đâu ăn ăn cái kiểu gì vừa nãy là lỗi game khổ <laughs> lỗi ghê anh em à chứ làm gì có cái cửa ăn được tôi nào ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn hộ cái ăn hộ cái thôi trò chơi kết thúc trò chơi kết thúc trò chơi kết thúc trò chơi kết thúc rồi bạn ơi tặc nhiều thuyền vào ui rồi ơi cứ tưởng là như nào giật hết cả mình lại bảo là chuẩn bị là tôi phải ấp 10 kẹp Merlin vào nhưng mà đâu có cần đâu. Anh em thấy không? Đấy cho đối thủ thời gian để lên được cái con rồng mập ba mà đéo lên được. Thế thôi chắc là lên được dòng 1-3 thì cũng ăn được đấy <laughs> Anh em thấy hay để lại tôi một like nha anh em nhé Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip khác của tôi Nếu mà anh em còn thời gian anh em có thể chọn clip phía bên tay phải Để xem một cái siêu phẩm của tôi vào hôm chủ nhật vừa rồi Và em có thể chọn bên uh, tay trái để xem tôi chơi bộ Goblin nó sẽ như thế nào nha anh em nhé Bye bye